Người ta nói con trai có chân mài đậm, ao tu đẹp trai. À, thế mà sao chúng ta sẽ đến với chuyên mục rất là lạ hôm nay nha Đó chính là chuyên mục kẻ chân mài đậm. <laughs> Mọi người thấy đẹp dai không? Đẹp dai chưa? Thôi, welcome chú ốc ngố channel. Quạt quạt quạt. Thì hôm nay đánh cái chân mài này để à, tạo điểm nhấn cho video chúng ta thêm đặc, đặc sắc. Định nói là đặc sắc rồi đó mọi người. Thôi, không liên thuyên nữa vô vấn đề chính thôi nha mà mình khi mà mình soạn kịch bản và làm cái video này á mình đọc sơ sơ thì mình thấy nhớ tới một cái quảng cáo đó chính là quảng cáo sữa tăng cân của ngày xưa ngày sữa và đoạn quảng cáo là như thế này ok và đây là đoạn quảng cáo chắc có lẽ là nhiều người sẽ có ờ, thanh xuân với quảng cáo này còn nhiều bạn thì cũng không có đâu vì ờ, cái quảng cáo này nó cũng xưa lắm rồi đây chúng ta sẽ xem nha à, đây ý nghĩa là anh này biến thành một siêu nhân nhưng mà quá gầy cho nên là khó mà giải cứu thế giới ok đấy tại sao mình lại có cái quảng cáo này tại sao mình lại nhớ tới nó vì nhân vật hôm nay chúng ta làm nó gầy cực kỳ gầy luôn gầy tới mức mà mình nói là phiên bản gậy chơi xương luôn á Hôm nay chúng ta có một sinh vật có tên tiếng Việt là sinh vật đường quê Ôi, nghe tên hát não không? Nghe là cái hương đồng gió nội liền Còn tên tiếng Anh á là Conchirao Ranger Xin lỗi vì tiếng Anh mình ờ, nó như quẹt thì đó giờ tiếng Anh mình nó dặn à, như quẹt đó giờ mà Nhân vật này á thì nó khá phù hợp với những bạn nào hiện tại đang ở đồng quê. Đây là một truyền thuyết đô thị Internet được tác giả Trevor Henderson thể hiện qua những cái hình ảnh trên Instagram và Twitter của ông ta. Và có lẽ là Trevor Henderson thì cũng không lạ lẫm vì gì với anh em nữa rồi. Kênh ốc đã làm rất rất rất là nhiều rồi đúng không? Đối với sinh vật này á thì chúng ta không nói nhiều về thân hình của nó vì nó cực kỳ thon và cực kỳ bóp. Đó. Tại sao? Tại nó gầy và rất gầy. Cái này là theo quan điểm của những bạn càng gầy càng đẹp. Chứ ốc là phải ờ, đầy sức sống nó mới gọi là đẹp. Đó. Sinh vật đồng quê nữa hoàn toàn chỉ có da bọc xương, tay và chân của nó thì lại dài gấp đôi cơ thể. Giống như là một con nhện vậy đó mọi người. Ai xài con nhện thì xem cái hình này chắc cũng hơi ấn lạnh. Bình thường thì nó sẽ di chuyển bằng tay và chân kết hợp với nhau lâu lâu nó vẫn đứng bằng hai chân nhưng mà ốc cảm thấy ờ, chỉ cần một cơn gió ngang qua thôi cũng có thể làm nó ngã sắp mặt liền vì tay chân nó quá mỏng và quá điều hiu đi tuy vậy cái điều đặc biệt là tay chân của nó có thể tăng giảm kích thước vì một số nguyên do nào đó mà chúng ta không thể biết được có thể là do nó ăn đầy đủ hay là một cái yếu tố nào khác ngoài cái khả năng đó thì nó có thể ờ, hóa thành những cái sinh vật khác và nó cũng cũng có thể gọi là quay tay á, quay tay theo nghĩa là nó xoay cánh tay đó hay là xoay chân hay là xoay cái đầu nó là 360 độ mà óc không biết ừ, đó là chính xác hay không tại vì ờ, cái phần mô tả nó ghi cái phần nó hơi mông lung một tí nên mọi người thông cảm nếu mà cái khúc mà xoay 360 độ có sai anh em bỏ qua nha. Nhìn kỹ về chi tiết nhỏ hơn của sinh vật này, có một khuôn mặt là của một người đàn ông với làn da là không có một cái sắc tố nào hết là trắng bệt luôn cái điều này giúp ông ta rất là đáng sợ khi mà buổi tối á mình chiếu đèn vô da của ông ta thì gần như là nó phản lại cái ánh sáng rất là chói đôi mắt thì cũng không có chồng đen vừa đối diện với một hàng mà trắng à, như tờ còn cái không có chồng mắt nữa thì thôi anh em tốt nhất nên chạy có rất nhiều tấm ảnh đã được ghi lại như tấm ảnh này là trên một camera hành trình của một chiếc xe đang đi hướng về khu rừng, vô tình bắt gặp được nó. Thì nó băng qua đường, có lẽ à, sinh vật này đang chống dịch Covid trong rừng mọi người. Sinh vật kinh dị còn đi tránh Covid thì các bạn nên tự bảo vệ bản thân mình bằng cách đeo khẩu trang khi ra khỏi ờ, nhà và tránh những nơi đông người mọi người nhé. Như ở trên mình đã nói, sinh vật đường quê, còn ốc hay gọi là sinh vật đồng quê đó, nó có thể quá thân thành những cái khác, có thể là con người luôn. Cái tính chất này cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể trà trộn vào đám đông, nhưng khi quá thăng á, thì nó vẫn có một số điểm không phù hợp với con người cho lắm. Như là tấm ảnh này cho thấy có gàn những ngón tay của nó đang rất rất là dài và kỳ lạ. Tại sao tay con người mà nó trắng nhách và nó dài dữ dội như vậy mà ốc thì lại có ước mơ là có những ngón tay dài như vậy. <laughs> Nhìn chung thì sinh vật này được gọi là sinh vật đồng quê hay gọi là sinh vật đường quê gì đó thì các bạn nghĩ nó sẽ chỉ ở dưới ờ, nông thôn hay là những cái khu hẻo lánh thôi đúng không thực chất không phải lâu lâu nó dặn bỏ quê lên phố nó đi ngược với xu hướng của con người hiện tại đó là bỏ phố về quê nuôi thêm cá và trồng thêm rau tấm ảnh này cho chúng ta thấy sinh vật đang leo lên một tòa nhà có thể là tòa nhà chung cư hay là một cái khách sạn gì đó nhưng với cái kích thước của nó hoàn toàn là siêu khủng tay chân đầy đặn và cứng cáp trông như là một con nhện siêu to siêu khổng lồ mà nó chỉ có bốn chân thôi và liệu các bạn có muốn ờ, gặp nó ở ngoài đời một lần không các bạn để comment cho mình biết chứ mình thấy con này cũng khá là hay ho ở chỗ tay chân tí nị ờ, mỏng le mỏng lét mà cứ thích leo trèo trời ơi, khổ khổ sâu khổ về văn cuối cùng ờ, của sinh vật này đó là con mồi và mức độ nguy hiểm của nó đánh giá theo wiki mà fandom ghi. Chúng ta sẽ ờ, so sánh với mặt bằng chung nhé, là Siren Head là một sinh vật rất là nổi tiếng và ai ai cũng biết rồi, cho nên là đem ờ, hai sinh vật này so sánh với nhau. Vì nó chung vũ trụ và chung tác giả nên ốc xin phép được so sánh với nó. Ok nhá, theo đánh giá thì ờ, sinh vật đồng quê có mức độ nguy hiểm là cao hơn Siren Head vì một cái lý do rất là đơn giản nó có thể quá thân thành con người và dụ dỗ các bạn một cách dễ dàng nó dễ dàng hơn là một cái lo biết di chuyển và cứ la in ỏi khi mà gượt mục tiêu đúng không thì mục mình bị gượt thì mình sẽ xác định là ừ cái con sai gành Head nó đang ở hướng nào mình có thể chạy và núp trong những cái ờ, hợp lý đó còn này nó có thể khi bạn là con trai đi nó quá thăng thành ờ, cờ rớt của bạn nó chơi nó làm gì biết cờ rớt của bạn là ai nhưng mà nó quá thăng thành một cô gái hay là xinh xắn hay là xịn sò đó ờ, nó dụ dỗ các bạn Ê, các bạn đớp mồi liền đớp mồi liền và theo tư liệu chính thì món chính của nó cũng là thịt người đó cho nên các bạn à, đớp mồi thì các bạn cũng à, ừ ừ <laughs> và đấy là toàn bộ uh, nội dung mà ốc đã tìm hiểu và soạn về nhân vật này uh, mình xin nhắc lại kênh của mình chỉ là khám phá về những cái nhân vật đó thôi và không muốn gây nỗi sợ gì hết mang tính chất vui vẻ và có xu hướng tích cực chứ không phải là kiểu mà cố gắng hù dọa hay là uh, nói là các bạn hãy tin đó là có thật hay gì đó đi ok mọi người nha xem chủ yếu để giải trí đừng quan trọng quá một cái gì đó và thôi nếu mọi người thích thì ờ, liếu liều cho mình ấy nhầm để lại một like cho kênh của ốc đừng quên bấm subscribe và share kênh của ốc để ốc lên được 50k nha ốc còn thiếu nợ các bạn một cái clip đó là hỏi đáp lần hai đúng không thì các bạn yên tâm đi như buổi live ờ, chim hôm chủ nhật ốc có nói rồi ốc ờ, bị rơi vào tình trạng hơi bị chậm cẩm một tí đó nên là làm video không kịp mình rất cảm ơn mọi người tuy là mình ít ra video nhưng các bạn vẫn rất là nhiệt tình kiểu mà uh, ờ, trong chờ mình ra video coi để giải trí này nọ đấy và tôi chào tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ